Vâng, để minh chứng cho cái dưa Kachibabi à, giống à, 207 của Nhật siêu quả dùng phân silic hiệu quả ra sao thì mời các bạn chúng ta đến với diện tích dưa này là đã được 28 ngày đã được 28 ngày và đang đã được thu thu bói rồi đấy tức là thu của ngày hôm qua rồi thì um, chúng ta có thể nhìn thấy những cây dưa đây nó sai như thế này nó sai như thế này đây đây đây đây, các bạn này đây đấy đây nó sai này đây này. Đây là trời hôm qua rồi các bạn nhé trời hôm qua rồi trời chiều vâng. hôm qua cho nên là ờ, ờ, bây giờ chỗ này là nó nó đang đang vừa trời rồi cho nên đấy nó... trong những cái chùm đây đấy nguyên chỗ này đã năm bảy quả rồi thì những cái đốt này đốt này đốt này nó lại ra đây các bạn này đấy đấy đốt này đốt đốt nào nó cũng ra những cái đốt đốt trên này cũng có này đấy đây đây cụ thể như chỗ này đây các nhánh của nó đều có ra tận nhánh ngọn này nó cũng có quả đấy các bạn này đây quả đây đây quả đây đấy đây mình lại sang một cây khác bên này sang một cây bên này đây hoa từ hoa quả từ gốc đến ngọn và mình có thể ngắt bớt lá đi để cho nó nhìn cho rõ các bạn nhé đây các bạn nhìn đấy quả của nó chiều hôm qua thu ờ, hết những quả to rồi nhé còn bây giờ là bắt đầu lại tiếp tục buổi chiều hôm nay đó đây quả to này quả to này đấy trên cây như thế này trong cùng một lúc nó đeo phải độ gần trăm quả các bạn ạ đấy mấy trăm quả đấy các bạn ơi. mấy trăm quả đấy các bạn nhé <laughs> thì đến vài cành đấy là mỗi cây của nó hàng chục quả à, mỗi cành một chục quả rồi đây này mỗi một cành như thế này thì nó đây này một cái cành này nó đã gần chục quả rồi từ trong này ra các bạn này từ trong này ra ba quả này ra đây là 6 quả này ra đây là bốn quả nữa là 10 quả này một cành như này đã 10 quả thì trên một cái cây này nó phải ừ. có hàng trăm quả các bạn đây ví dụ như cây cành này Thành này là chỗ này nó, nó đã là năm quả rồi. năm quả. Đấy, rồi. Vặt nó lại ra tiếp chứ. Nhưng mà vặt thì nó lại ra tiếp. Ừ, cứ thế nó ra thôi. Như cành này. Quả to quả bé rất nhiều. Đấy. Và lên trên này thì nó đang ra đây. Cành nào đốt nào cũng có quả. Đấy, rất là sai. Đây. Thì các bạn này. Đây này, đấy nó ra. Trông nó như là mướp ấy nhỉ. Đấy. Đây nhá, đốt nào cũng có quả nhá. Mỗi đốt này thì lại tỏa ra các nhánh và các nhánh đều có quả cho đến tận ngọn luôn đây ví dụ như chỗ ngọn này ngọn này, này. Đấy. Đấy. Thì chúng ta lại đến với bất kỳ một cây nào ta đến với cây bất kỳ này Đấy nha đây như lợn con các bạn này đây nó sai vô kể luôn vô kể luôn sai vô kể luôn đấy đấy là chưa chưa đã đồng đều quả đâu đây là bói đấy Đây mới là bói thôi vâng. Còn nếu mà đến rộ độ khoảng độ Độ độ mười ngày ấy 10 ngày nữa mà các bạn ừ. À, đến đây thì nó Quả nó kinh khủng lắm Khủng khiếp lắm các bạn này Đây Trong cùng một lúc quả to quả nhỏ có cô kể như này Đấy, Như trên tay tôi đây nó đã có gần chục quả rồi Quả lớn quả nhỏ nó nhiều lắm các bạn ạ Siêu quả mà các bạn Đấy Nhưng mà dùng cái phân Sinic này thì nó đậu quả hơn nó đậu gần như là tới phải 90 95 chanh héo xanh chị chú 90 95 phần trăm các bạn ạ 95 97 phần trăm đấy và nó hạn chế được cái héo xanh chiết rũ cũng như là cái vàng lá vàng lá nhật rễ ở trên dưa này rất là tốt à, vâng ờ, thưa ông Toản ông thấy là dùng cái phân này thì ờ, cái cái cái tỉ lệ héo xanh của nó thế nào nó, nó, đỡ hơn nhiều đỡ hơn nhiều vâng và cái ờ, tỷ Nhìn đấy, vàng đá của nó thế nào? Đây các bạn ơi, đây nhé. Cây của nó sinh trưởng ờ, rất là tốt luôn. Cứng cây này, rất là chắc cây mà khỏe. Đây các bạn ơi, quả của nó đây. Cây của nó rất là cao luôn nha. Đây, quả của nó đây rất là nhiều. Mỗi một cái cành này nó có tới 10 quả và đến 20 quả. Nó ra hết cái lô này rồi nó lại ra tiếp đây này, quả nhỏ này. Đây này, nó sẽ ra chi chít dày rồi. Đây, từ trên xuống dưới nha các bạn nha, không phải là một một cành đâu nha. Đấy. Mà nhiều cành đều như nhau hết. Này, đây này, đấy. Đây nó một cây nó phải đấy. hàng quả của nó rất là nhiều. nếu mà đến vụ chính vụ à, giữa vụ của nó thì nó phải hàng mấy trăm quả trên một cây. Đấy, đấy. Cả dưới gốc này nó nằm bò lê vào quàng đây là đây này. Ở trong này rất là nhiều luôn này. Đấy, đây này, quả trong này này, đấy, nó nằm ở trong xa này này. Đấy, nhưng nó lấp lá, lá nó cây này, dòng cái phân này nó tốt quá cho nên <laughs> cây nó, nó ngập hết cả đầu không có nhìn thấy gì nữa. Vâng, mọi năm mà chưa có phân xinic thì ờ, bạn bà chồng thì bà thấy nó thế nào? Nói chung là không có phân xinic đấy thì cây nó yếu lắm cây nó cứ bị sâu bệnh nhiễm vào nhiều cho nên là là là nó không có uh, kéo dài được thời gian cây nó chóng chết đấy thì bây giờ mà cây nó kém cái người ta lại bổ sung thêm cái phân philip và phun vào thì nó lại sống và cây nó lại đẹp lại ờ, không bị uh, uh, kém phát triển ấy. nếu mà dùng phân thường thì thời gian thu hoạch được bao lâu dùng phân thường thì thời gian thu hoạch của họ chính của nó là một tháng hai ngày đến 3 ngày là hết vâng. tức là từ lúc trồng cho đến lúc thu là chỉ được một tháng 3 ngày rồi à không à. đấy là ta thu thôi Vâng, ta thu à tôi tôi vâng. trong vòng thu thời gian thu và thời gian à, thời gian trồng cũng thế vâng trồng cũng một tháng thì nếu mà silic của nó thì một tháng 28 à, ngày là đã được thu rồi à nhưng nếu dùng bình thường bình thường thì phải một tháng hai ngày À, một tháng hai ngày. Theo bà, con chị Linh này cũng có lúc nó chỉ 27 ngày đã được thu rồi bà. À, đấy đấy. Có lúc nó giúp 26 ngày thôi. Nó rút ngắn thời gian là vâng. 26 27 ngày. Khi nào mà đây là của tôi đang tốt quá nó mới bị thế. À, đây là cái. Nó thành kéo dài mất 22 ngày. Chứ nếu không của nó chủ chuẩn của nó là chỉ có trong vòng có 28 ngày đến 26 ngày thôi. Là ta đã có được thu rồi. Lần trước nó chỉ có 27 ngày thôi. Đúng Tức là trồng phân silic này thì sẽ rút ngắn thời gian thu hoạch các bạn nhé. Sẽ rút ngắn thời gian thu hoạch được khoảng từ 3 đến 5 ngày từ 3 đến 5 ngày là được thu hoạch và nó sẽ kéo dài lứa ví dụ như dùng phân thường thì nó chỉ được uh, là thu được trong vòng độ một tháng một tháng thôi một tháng năm hôm thì nó kéo dài hơn nhưng mà dùng phân silic thì nó sẽ kéo dài được khoảng độ một tháng 10 hôm hoặc là à, một tháng mười hôm nói chung là nó cũng vô điều kiện lắm cái phân vâng. silic là khi cái cành của nó ra nó lại còn lên cái ngọn cao vâng. kinh khủng luôn đấy vâng và cái ngọn của nó đây rất mập đấy. các bạn này đây nó kéo ra rồi cái ngọn của nó mập như thế này các bạn này cái ngọn mập và bơi như thế này đây những cái cây này đây này ngọn mập ngọn bơi như này thì cho thấy rằng cái tiềm năng của cái cây dưa này rất là tốt tiềm năng của cây dưa này còn tốt còn nếu như mà cái ngọn nó cứ rụt vào nó ngắn đi nó cứ rụt vào hoặc là ngọn nó nó nó nó mỏng manh nó nhỏ nó nó yếu thì cái quả sinh trưởng nó sẽ kém đấy vâng à, bà nhận xét về cái hoa cái hoa dưa của dưa dùng phân phoenix này nó như thế nào đây ví dụ như cái hoa đây, cái hoa của nó có thể đến với những cái hoa như thế này cái hoa nó quả nó sẽ nhưng quả nó sẽ to hơn đây các bạn này đấy cái hoa này hơn. đây gần này. hoa này nó sẽ tươi nâu này cánh nó dày cánh dày, hoa to nó tươi nhìn nó rất đẹp như này và cái quả nó màu mỡ như thế này thì nó sẽ báo hiệu cho cái dưa này là nhanh lớn nhanh lớn nhanh được thu và và cái tỷ lệ đậu quả nó cao đây ví dụ như, như có những cái chùm nó cứ đây này ba quả nhiều cái cây kia nước quả quả nó dài chưa nó phải đến ờ, bảy tám quả vặt một lúc á, vặt một lúc là bảy tám quả luôn đấy ra dạ, con là cái dưới này tôi mới chú gói được có một lần rồi thế mà bây giờ nó đã như thế này rồi vừa bên ngày hôm qua chú gói, mà đến hôm nay là đấy mỗi cây của nó là có cây cho nên đến bốn năm quả rồi đây này nằm lồng lốc này ở trong cũng thế dạ. đấy đến mà vụ chú gói của nó mà đã đã lên đến lên lên lên đây là một cây đây, đây, đây, có thể vặt đến bốn năm quả, quả một lúc rồi các bạn vâng vâng đúng được rồi có lúc vặt đến bảy tám quả luôn đấy vâng vâng một cây đó đây quả nó đẹp như này các bạn quả nó đẹp này đấy đấy nó đang mới đấy quả nó luột quả này nó đều quả nó không bị đeo thắt và cái hoa của nó rất tươi như này và sau đây thì tôi ăn thử quả để xem nào cái hạt con đây quả của nó đây rất con... là thẳng nhé ừ. rất xinh hoặc là không ờ, ít khi đây là những quả của gốc của nó cho nên nó mới hơi cong thôi chứ còn thật ra quả của nó thẳng tuần tuột suốt thế này à thế à? vâng ừ. coi như là nó cứ xếp thẳng luôn thế này được ừ. vâng thế đây là là là ta ờ, dưa gốc là à, khi nó lên là nó phát triển nó chưa đã được đồng đều vâng thế này nó mới có hiện tượng như thế này à còn nếu vâng. không là nó thẳng tưng các bạn nhé vâng nếu không có thẳng nếu lắm thẳng, thẳng tưng luôn đấy thẳng tưng như thế này còn vâng, đây là dưa gốc vâng. nó chưa được đẹp vâng. nhưng mà quả nó đã luột như này đây là nó mói đấy vâng và sau đây vâng. tôi xin ăn thử nhé các bạn để tôi bẻ cho các bạn xem này đấy rất là giòn to như thế này nhưng mà vẫn không có rất giòn và đặc ruột các bạn này đặc ruột đấy như thế này là ăn rất là ngọt này vâng ngọt lắm luôn chắc nhà hàng là là là rất là là ưa chuộng cái thứ này thơm lắm thơm và không có hạt không có vâng. hạt thì là các nhà hàng là làm Đó món nôm sứa này salad này các thứ là họ mới thái được nhưng mà vâng. không có hạt mà cho nên họ thái hà ờ, thái thẳng như thế này là rất là đều miếng à thái nhỏ không bị ngót không không không bị ngót ăn rất là giòn cứ thử nhé ừ. giòn lắm bà con giòn lắm các bạn đấy thấy giòn lắm nó lại ngọt chứ rất ngọt giòn ngọt mà đúng